Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam thoát nạn hay chờ vào lò cùng Nguyễn Kim Sơn. Xin xem chi tiết. Ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng phụ trách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học cho chính phủ. Hiện nay Bộ Y tế và Bộ Giáo dục với đào tạo trong tay của ông. Mà tiêu cực lớn nhất trong những ngày gần đây lại tập trung ở hai bộ này. Vụ Việt Á là theo nhận định của một số người trong ngành y tế sau Nguyễn Thành Long, người chịu trách nhiệm trong vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá cao ở cả 62 tỉnh, thành phố là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, người chịu trách nhiệm mảng văn hóa, xã hội và y tế. Cho đến giờ thì thông tin đã khai thác, ông Nguyễn Thành Long nhận lại quả khoảng 150 tỷ đồng. Bước điều tra tiếp theo không biết sẽ dẫn tới đâu. Trong khi đó, ông Vũ Đức Đam là người sát cánh cùng ông Nguyễn Thành Long trong vấn đề chống dịch. Có nhiều ý kiến cho rằng với cấp thấp hơn mà Nguyễn Thành Long ăn đến 150 tỷ đồng cho vụ này thì không lý nào ông Vũ Đức Đàm trong sạch cho được. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đàm. Hiện tại số tiền 4.000 tỷ đang được điều tra. Thực tế, mỗi giám đốc CDC chỉ nhận hối lộ từ 1 đến 2 tỷ 62 tỉnh thành cùng lắm các CDC nhận là 100 tỷ là cao. Còn lại là con số rất lớn về tay ai và đó đang là mục đích điều tra của ông Tô Lâm. Thực sự cả một quá trình này cũng chưa có gì minh bạch cả. Minh bạch chỉ là con số thu lợi 4.000 tỷ đồng, hối lộ 800 tỷ. Đó là lời còn khai kiểm tra thì chưa thể biết được. Điều đầu tiên thì thấy việc làm này của chính quyền Việt Nam là chưa minh bạch nhằm vào việc khuấy động dư luận để người dân căm ghét những người bị bắt. Cứ bị bắt là có tội, ở Việt Nam là như vậy. Vụ Việt Á đã xuất phát từ Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng. Có một nhóm người có công trình nghiên cứu để làm ra bộ kit xét dựa trên kết quả nghiên cứu hoặc là những cái thành quả mà họ cho không hoặc chuyển giao từ nước ngoài vào rồi chọn Việt Á cùng nghiên cứu rồi đăng ký rồi đem ra sử dụng. Đấy là vụ Việt Á vụ mà nhiều người cho rằng chưa điều tra tới ông Vũ Đức Đàm, chứ không có nghĩa là ông Vũ Đức Đàm sẽ thoát khỏi vụ này. Còn nhiều khoản tiền vẫn chưa lý giải rõ ràng trong khoản lợi nhận khổng lồ và tiền bôi trơn của Việt Á giải ra khắp nơi, từ trung ương cho đến địa phương. Với vai trò là thay mặt ông Thủ tướng chăm sóc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Khoa học Công nghệ mà để cả ba bộ này xảy ra tiêu cực như vậy. Không ít thì nhiều, ông Vũ Đức Đàm phải chịu trách nhiệm. Đây hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn. Hiện tại có thế lực tại ban tuyên giáo đang nhắm đến sai phạm của ông Nguyễn Kim Sơn. Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên của nhà xuất bản giáo dục đang bị kỷ luật về mặt đảng. Đây là hướng đánh nhắm vào ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và ông Sơn đang cố gắng chống đỡ, trong đó có sự giúp sức của ông Vương Đình Huệ. Hiện tại chưa biết ông Nguyễn Kim Sơn chống đỡ được hay không. Chính ông Nguyễn Kim Sơn cũng đang lo khắc phục hậu quả của nhà xuất bản giáo dục và vấn đề học phí của học sinh. Như vậy, ông Vũ Đức Đam đã bị hai hướng đánh vào. Hướng thứ nhất là từ công ty Việt Á, hướng thứ nhì là từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cả hai bộ y tế và giáo dục đều đang bị điều tra thanh tra một cách chặt chẽ. Hiện tại người ta chỉ thấy ông Nguyễn Kim Sơn cố chống đỡ chứ không thấy ông Vũ Đức Đam làm gì cả. Đây là hình ảnh vụ kỷ luật này nhắm vào ông Nguyễn Kim Sơn. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng cầu cứu, trợ lực. Tuy nhiên, nếu ông Sơn trụ không nổi thì khả năng ông Vũ Đức Đam cũng ngã theo. Ông Nguyễn Kim Sơn như vậy là cũng kéo theo ông Đam cùng xuống hố. Theo thông tin mà chúng tôi có được, trợ lực cho Vũ Đức Đam còn có Phạm Minh Chính. Nếu Vũ Đức Đam mà bị kỷ luật rồi